Cảnh sát là phụ nữ, những đứa bé sinh ra cũng đều là nữ. 8 năm trước một căn bệnh kỳ lạ đã cướp hết sinh mạng của nam giới, chỉ còn lại nữ giới sống sót. Thế là họ đã xây dựng một đất nước mới. Toàn dân có được sự bảo đảm về sức khỏe và giáo dục, thậm chí còn có kỳ nghỉ kinh nguyện. Một hôm trong cuộc họp, bà Len người lãnh đạo đang hô hào mọi người hô to khẩu hiệu. Nhưng trong đám người đó có một cô gái tên Alex, trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ thù hận. Rất rõ ràng cô không hài lòng với cuộc sống bị thống trị như bây giờ. Hãy để chúng ta cùng xây dựng một thế giới hoàn toàn mới. Sau đó, Alex vì mạo phạm lãnh đạo nên bị cảnh sát nhốt vào một căn phòng nhỏ. Tiếp theo cô còn bị bắn một phát súng, nhưng yên tâm phát súng này không giết chết người. Trong súng không có đạn mà là một quả cầu tẩy não. Nó sẽ khiến người bị bắn trúng thần trí không tỉnh táo, thậm chí là đờ đẫn cả đời. May mà Alex lúc mơ màng còn giữ lại chút lý trí sau cuối. Cô nhìn thấy dao phẫu thuật ở trước mắt và lấy ra tự mình mổ. Đến tối, chị của Alex là Jamie và bạn thân Pip trở về nhà thì không thấy Alex đâu cả còn trong nhà vệ sinh chỉ có một chiếc khăn lông dính đầy máu. Alex đột nhiên mất tích khiến Jamie và Pete vô cùng lo lắng. Hai người lái xe đi tìm cô, không ngờ vừa nhấn ga thì dường như đụng phải một thứ gì đó. Em không phải đụng chúng Alex đó chứ? Hai người vội vàng xuống xe xem thử thì Alex bỗng xuất hiện ở bên cạnh khiến cả hai giật mình. Hóa ra Alex không phải là lần đầu tiên bị tẩy não. Cô vốn thông minh nên sớm đã để lại manh mối cho chính mình. Ngày hôm sau sau khi tỉnh dậy cô bèn làm theo giấy chỉ dẫn từng bước lấy viên cầu tẩy não ra, Cô buồn chán nên đến viện dưỡng lão thăm mẹ. Nhưng bà ta thần trí cũng đờ đẫn bởi vì bà ta cũng giống như Alex đã từng bị quả cầu tẩy não dày vò. Và dấu vết của sự trừng phạt cũng hằn sâu trên thái dương của mẹ cô. Đây chính là lý do vì sao Alex lại căm hận tổ chức này đến thế. Thế thì người bị đâm chúng không phải là Alex thì rốt cuộc ai đang nằm ở đó chứ? Alex tò mò đi đến xem, cô lật người đó lại. Cảnh tượng trước mắt khiến cả ba sững sờ. Qua thời gian 8 năm lại xuất hiện một người đàn ông. Vì muốn làm rõ thật giả, Tích lấy hết dũng khí kéo dâu của anh ta xem, Pick cảm thấy nên lập tức giao anh ta cho tổ chức, nếu không sẽ vĩnh viễn chịu sự giày vò của cầu tẩy não. Nhưng Alex lại chỉ muốn cứu anh ta. Cô đưa anh ta về nhà và xử lý vết thương cho anh ta. Nhưng hôm sau khi Jamie bị đánh thức bởi tiếng còi xe ở bên ngoài, hóa ra là tổ chức phái điều tra viên đến nhà của Alex. Chưa kịp đợi Jamie phản ứng thì Pip đã từ trong kho xông ra. Cô ta định đem chuyện người đàn ông đó nói ra. Jamie sợ hãi vội vàng kéo Pip lại, khẩn khoản văn này. Nếu như em nói ra thì bọn họ sẽ cướp đi cơ hội được làm mẹ của chị. Hóa ra ở thế giới không có đàn ông này. Phụ nữ muốn tiếp tục duy trì nòi giống thì sẽ được rút thăm trúng thưởng để được nhận nguồn tinh trùng có hạn. Và không lâu trước đó trong buổi bốc thăm, Jamie đã may mắn trúng được giải thưởng có bầu. Cô vì cơ hội này đã cố gắng 8 năm trời rồi. Đối với cô mà nói sinh con là ước mơ lớn nhất của đời cô. Nhìn thấy Jamie đáng thương, Pip không nỡ nên đã giấu chuyện người đàn ông kia đi và nói vài ba câu để đuổi người điều tra đó đi. Còn về phía Alex, cô quá tò mò người đàn ông này thế là cô lục ba lô của anh ta lại phát hiện có một trang báo Cô mở ra xem, trên trang báo lại có in hình của mẹ cô. Là mẹ sao? Cô tức giận chất vấn anh ta. Vì sao anh lại có trang báo này? Tôi chỉ nói với bà ấy. Anh ta không hề tiết lộ chút thông tin nào. Không còn cách nào, Alex đành lấy viên tẩy não ra đe dọa anh ta, bảo anh ta ngoan ngoãn nghe lời. Chính vào lúc cô chuẩn bị ra tay thì đột nhiên xuất hiện ảo giác. Cô nhìn thấy mẹ mình bị dùng hình. Đừng làm thế, làm ơn đi. Alex sững người, cô loạn choạng ngã xuống đất. Sau đó cô cầm búa, đạp nát vụn viên thuốc tẩy não tàn ác kia, Nhìn thấy Alex đau khổ như thế anh ta cũng đã nói cho cô nghe. Thực ra căn bệnh đó không giết chết toàn bộ đàn ông, còn có một số người còn sống. Nhưng bọn họ sống sót được thì lại phải sống cuộc sống bị truy sát. Alex không thể nào hiểu nổi những người đàn ông đó rốt cuộc bị ai truy sát. Đàn ông trên thế giới đều biến mất, sao có thể như thế được? Vài ngày trước lại xuất hiện một người đàn ông, Alex tìm thấy một sim điện thoại. Cô bỏ vào điện thoại thì liền nhận được một tin nhắn. Thức tỉnh đi, hãy đứng lên làm cuộc cách mạng. Là ai gửi tin nhắn này? Rõ ràng đây là một tin nhắn nặc danh, còn Jamie đến bệnh viện phụ sản kiểm tra, thì bác sĩ nói với cô thì cơ thể cô không thích hợp để mang thai. Khi Jamie tức giận không may đã nói ra chuyện trong nhà xuất hiện đàn ông, tổ chức sau khi nhận được tin liền phái một đội quân đến nhà lục soát. May mà không có chuyện gì vì Alex sớm đã dắt ba người kia trốn thoát. Cô tức giận trách móc Jamie nhưng lúc đó điện thoại lại reo lên. Bọn họ nhanh chóng bắt điện thoại nhưng đầu dây là giọng một người đàn ông. Thức tỉnh đi anh bạn, hãy thức tỉnh, đi về hướng nam tọa độ 37.37870. người thần bí đưa cho họ một tọa độ định vị. Alex đoán rằng nơi đó nhất định có nhiều đàn ông. Đương nhiên còn có một sự thật đang được che giấu. Họ đi theo tọa độ đó họ đến một thành phố. Khi bọn họ xuống xe tìm kiếm thì trên khuôn mặt Bobby hiện ra một biểu cảm sợ hãi. May mắn là họ đều vẫn còn sống. Trải qua mấy ngày mấy đêm họ cuối cùng đã đến được một căn nhà theo đúng tọa độ. Nhưng ngay sau đó thì họ đã hối hận, bởi vì căn nhà đã bị khóa chặt, dưới cửa phòng có khói độc tràn vào, Bọn họ chạy toán loạn trong căn nhà, cuối cùng tìm được một lối thông gió. Mở nắp ra bên trong là một lối đi. Thế là họ làm thành một chiếc thang người, từng người từng người trèo lên. Khí độc không ngừng lan vào đường ống, nhưng phía trước thì càng lúc càng nhỏ. Quả nhiên không lâu sau, Bobby bị mắc kẹt trong đường ống. Khí độc nhanh chóng tràn đến nơi. Anh nhanh trí nghĩ ra cách, họ bắt đầu rung lắc mạnh. Họ từ trong đường ống chui ra ngoài, cảnh tượng trước mắt khiến ai cũng kinh ngạc. Nơi đây toàn là những người đàn ông bị trói và xem ra họ đều bị hành hạ. Cùng lúc đó một đám phụ nữ xông vào bao vây bốn người bọn họ, và kẻ chủ mưu đứng đằng sau cuối cùng đã lộ diện. Ba con heo con của ta, cảm ơn bọn nghi đã trực tiếp đưa hắn ta đến đây. Hóa ra căn bệnh kỳ lạ năm xưa quả thực không giết chết tất cả đàn ông, nhưng những người may mắn còn sống thì vẫn luôn bị giam cầm ở đây. Người phụ nữ biến thái này ngoài mặt thành lập một vương quốc nữ giới, thực tế là bí mật truy sát những người đàn ông còn sống, sau đó để phụ nữ tiếp quản mọi việc. Nếu phát hiện người phụ nữ nào có khả năng mang thai con trai cao thì sẽ hủy tư cách mang thai của họ. Rõ ràng Jamie cũng là một trong những số đó. Sau khi biết tin trong nhà Alex có đàn ông chạy thoát đến, vì để tìm ra bọn họ, bà Len đã gọi điện thoại thần bí đó. Lợi dụng tiếng nói của đàn ông để bọn họ từ từ rơi vào bẫy. Mùa thứ nhất của bộ phim được kết thúc trong ánh mắt hoảng sợ của bốn người. Bộ phim truyền hình New Zealand vừa mới ra mắt này hiện tại vẫn chưa có thông tin về mùa 2. Nếu như bạn hứng thú với bộ phim này hãy để lại comment cho mình nhé.